Rồi, hello, thì xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của bên uh, Cường Phát Lộc Thì uh, hôm nay Cường uh, giới thiệu tới anh em về uh, cái uh, bộ của biệt nha anh em Thì uh, thâu thùng, đấy, thâu thùng uh, camera ở bên Cường Đầy đủ tất cả chuyên nhận làm camera trong thâu thùng đó thâu là thâu nhôm luôn nha anh em đó mẫu mã thì bên cường cũng có chứ phải không nhưng mà anh em thích anh em đưa mẫu mã của anh em lên cường sẽ nhận làm tất cả cho anh em đó giá thì như thế nào anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được cường à, báo giá cho anh em còn à, bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các loại hột nha anh em đó hột làm đấu trường 5 năm không tan anh em nha anh em thích làm kích cỡ bao nhiêu mẫu mã như thế nào liên hệ đều có hết cho anh em đó nhiều lắm chứ không phải ít đâu đó đều đầy đủ cho anh em luôn đó trên màn hình mọi người nữa nè bên cường còn cung cấp cho anh em các tem nhãn mát của bên bầu cua bịp nha anh em nha đó nói chung là vô vàng anh em cứ liên hệ còn hôm nay cũng uh, lâu rồi cường chưa làm mấy video mà nói về bầu cua đó thì hôm nay cường nói về bầu cua đó là thâu thùng camera bầu cua nha anh em đó thì bên cường đặt nhận là tất cả các loại thâu thùng camera bầu cua tài xỉu đó kể cả máy đánh bài đó tất thần tật đầy đủ nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em về cái chuyện ờ, thâu thùng bầu cua đây thì hôm nay à, cường sẽ giới thiệu về cái thùng bột cua camera nha anh em đây là cái thùng của một cái khách hàng đặt bên cơ sở cường làm và cường làm hoàn toàn giữ nguyên giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu khi mà người ta giao thùng cho cường như thế nào thì bây giờ cường sẽ giữ nguyên hiện trạng anh em nhìn này những cái tem còn chưa bóc nha anh em đó cái tem nó chày như thế nào là cường để im cho anh em cho người ta luôn đó anh em thấy không không cắt xén một bất cứ một cái gì tem còn nguyên luôn anh em nha nếu như mà mình để mình mà cắt ra là cái tem này mất nè anh em hiểu không cái khó là như thế đó nhưng mà bên cơ sở cường nhận làm được tất cả như vậy nha anh em thùng cực đẹp anh em thấy chưa nguyên si đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là cái thùng camera nó như thế nào thì nói tới camera thì anh em cũng biết rồi là thùng camera thì bao chuẩn cho anh em đó hột là không tăng tích nha nói chung là không còn test hột luôn đó nói chung là chuẩn chỉ cho anh em tại vì thùng camera thì không cần phải chơi hột gì hết hột gì anh em cũng chơi được ở nó thùng camera rồi là hột gì cũng chơi được nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ test luôn một bộ nó là bao gồm một cái màn hình nữa thì cái này nó quýnh được trong vòng là hai tiếng đổ lại nha anh em thùng này nó sẽ hai tiếng đổ lại hết pin nha anh em anh em sạc sạc từ này sạc là sạc từ đó không cần phải sọ kim hay một cái gì hết anh em nha mắc camera tự động anh em thích khiển thì mình sẽ làm khiển nha anh em còn khách đây đặt là không có làm khiển nha anh em không cần làm cái remote đó nó sẽ qua một cái màn hình đánh cách xa 5 mét quay đầu cái màn hình này cách xa cái người sóc lắc 5 mét qua đầu thì bây giờ mình sẽ test cho anh xem luôn hiện tại là hai gà một cái nha anh em đó lắc này rồi mình sẽ bấm cái này lên bấm cái này lên là thấy nha anh em bầu tôm đó mở này đó bầu tôm thấy không chuẩn lắm anh em ơi nói chung là camera thì khỏi nói rồi bao nét tôm cua cá ba con nha tôm cua cá đó anh em thấy chưa đó tại vì ờ, qua cái điện thoại á, thì anh em sẽ không nhìn được đó anh em nha bầu tôm này đó nói chung là qua cái điện thoại thì anh em không thể nhìn được đó cường chỉ lắc tên và cường bấm lên và cường đọc luôn cho anh em luôn nha hai bầu một con tôm đó anh em thấy chưa chuẩn chỉ nói chung là riêng cái thùng dòng thùng cao ra thì cực kỳ chuẩn nha cua cá tôm đó thì vừa test cho anh em như thế là anh em đã hiểu là nó chuẩn 100 nha anh em chứ không phải là ờ không thấy nó thấy 100 thì uh, anh em xem video á thấy hay á thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh và anh em uh, muốn biết như thế nào muốn làm thâu thùng mẫu mã như thế nào bên cường này đặng làm tất cả các mẫu thâu thùng nhôm luôn nha anh em đó inox thì là, ờ, là bó tay inox khó làm lắm không làm được nha anh em tại vì inox là mình hàng lại mình đánh đánh xi si, nó không có bị không có được đẹp đó có hòn riêng thằng nhôm này làm được hết nha anh em đó thâu nhựa cũng làm được luôn anh em nha đó thâu thùng nhựa anh em thấy chưa thâu thùng nhựa đã làm được hết thùng giấy cũng làm được luôn nha anh em anh em thấy chưa thùng giấy cũng làm được đó thì uh, chúc anh em uh, luôn uh, thành công và hẹn anh em gặp lại những cái video sau đó thì uh, cường cũng uh, xin chào anh em nha đó thì anh em uh, xem đó thì anh em cũng biết là cái thùng camera là khỏi nói rồi nói cũng đã nói là camera thì nó phải chuẩn chỉ cho anh em nói chung là chuẩn 100 phần trăm luôn nha đó thì thôi chúc anh em cái năm 2010 này thành công hơn rồi xin chào anh em